cái dịch vụ như thế này này tức là nó có cái bài à, cái bài mà bài cái giảng đúng cái là cái tức cái không phải là từng cái nó sẽ được quan mà nó thứ theo dạ vâng. dạ vâng. mà theo cái đề cho cái khi các con học cái chủ đề là các con là làm việc theo một cái nhất hai nữa là các con thêm nhiều thì là dùng các cái phần là trong cái đề cái ví cái như bây giờ cái dùng cái là cái cô giáo đó là cái phần cái tư vấn tốt cái các cái câu của cô cô chú em của châu Á luôn và được là đúng rồi thật sự ra nếu như không ờ, dài có hoặc có bị hoặc là không quá thì tôi cũng cái đó cái mà chị nói xin phép chị mà là chung nhất chúng ta đều học là tiếng việt dạ, đấy là cảm ơn cô chú anh thu dạ và chính cái chương trình tiếng việt mà cô chú ấy thu triển khai tôi và cô chú ấy thu phải bàn với nhau rất là nhiều để làm sao đưa ra một cái mà các con học được nhưng phụ huynh vẫn có thể đồng hành cùng các con đương nhiên là môn toán thì cũng vậy thôi môn toán là tất nhiên là có một cái phần là phần dân tập cứ bài của cô chú ấy thu thì quá tuyệt vời đấy các con ạ đó là sau khi luyện tập xong là ra đáp án cô còn hướng dẫn cụ thể dạ cái nào đúng cái nào sai tại sao đúng tại sao sai vì sao mà ra được như vậy đó là bài giảng thế nào và tôi có thêm những cái mà rất là tâm đắc là đó là cái chương trình rất là cập nhật rất là tốt thì cũng như một khi mà có hoàn xong có làm lại xong là dạ vâng. vâng, vâng, có thể những con họ nói máy với các quý vâng vâng đó là phần tôi tâm đắc nhất bởi vì mình không thể nào mà ừ, suốt ngày mà cứ đến con được có thể dạ là con học xong thì có thể trong lúc con học nên có thể trong thời gian gì đó uh, ờ, liên để đi thôi, cơ cho cái kết quả là tạo ngay trong những người có liên quan đến mình kiểm tra là nhiều rất cảm ơn chị rất cảm ơn cô giáo rất cảm ơn các con